Trên đây là một số câu hỏi thường gặp khi đi Hà Giang mình sẽ giải đáp cho các bạn. Một là di chuyển từ Hà Nội đến Hà Giang mất bao lâu? Hà Giang cách Hà Nội khoảng 300 km, đến Hà Giang thường mất 7 đến 8 tiếng đồng hồ di chuyển, tùy thuộc vào từng cung đường và phương tiện bạn lựa chọn là gì. Hai, Nên đi Hà Giang vào thời điểm nào? Bạn có thể đi du lịch Hà Giang vào bất kỳ mùa nào trong năm, nhưng mọi người thường đến Hà Giang vào mùa thu, lúa chín vàng. Thời gian đẹp nhất là tháng 10, 11 và 12, khi hoa tam sắc mạch hay những cánh đồng cải khoai sắc. Còn mùa xuân, hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng khiến bạn như đang bồng bềnh trên mây ba địa điểm check-in đẹp nhất Hà Giang là gì? Thứ nhất là đèo Mã Pí Lèng, hai là phố cổ Đồng Văn, ba là sông Nho Quế, bốn là nhà của Bao, năm là dinh thự họ Vương, sáu là Hoàng Su Phì, bảy là cổng chơi Quản Bạ, tám là thung lũng Sủng Là, chín là cột cờ Lũng Cú. Câu hỏi thứ tư là hoa tam giác mạch Hà Giang tháng mấy thì nở? Vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 là khoảng thời gian hoa nở rộ nhất các bạn nhé. Không phải là một vài địa điểm mà khắp Hà Giang, khi này hoa nở bung khắp nơi trên cao nguyên sỏi đá từ ven đường cho đến đường vào trong bản làng, từ đỉnh núi cao cho đến sau trong thung lũng đều phủ một màu trắng hồng, tinh khôi của loài hoa đầy bình dị. Câu hỏi số 5, món ăn ngon nhất ở Hà Giang là gì? Theo mình cảm nhận thì ăn những ẩm thực sau đây là tuyệt nhất nhé. Một là bánh cuốn Hà Giang, hai là phở gà tráng kìm, ba là cháo ố tổ, bốn là thắng cố, năm là gỏi cá bỗng, sáu là bánh tam giác mạch, bảy là thắng rền, tám là bánh trưng gù. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại một phần comment nhé.